Xin chào tất cả anh em Ở clip ngày hôm nay tôi xin à, giới thiệu với anh em về một cái à, cách chơi tài xỉu một cái mẹo đánh tài xỉu bịp hiệu quả và đây có thể coi là một cái à, cách chơi tài xỉu lắc hồ tài xỉu mới nhất năm 2020 hiện nay với những cái bộ hột tài xỉu hoàn toàn không tang khi lắc anh em có thể giữ hột đi theo ý của mình trên đây nó là cái bộ hột trong hay còn gọi là hột thủy tinh với những cái bộ hột tài xỉu ờ, này thì ờ, ở Việt Nam rất là hiếm có và anh em cũng ít tiếp xúc bởi vì ờ, cái hột này đã được chúng tôi nhập khẩu từ bên nước ngoài về và xin giới thiệu với anh em những cái bộ hột này thì ở Việt Nam mình là hoàn toàn không có nhé. Đây được gọi là những cái bộ hột tài xỉu kính hay còn gọi là hột thủy tinh. Nó là chất liệu nhựa như nhựa bình thường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 tôi xin nhắc lại số điện thoại là 0844 555 559 và anh em cũng có thể kết bạn à, qua Zalo với tôi số đó 0844 555 559 hôm nay tôi sẽ giới thiệu với anh em về cách lắc cái bộ hột tài xỉu làm sao cho nó hiệu quả và đi theo ý của mình về phần dọa đèn và ngâm nước muối thì theo tôi nghĩ là không cần mà tôi sẽ thử qua nam châm dĩa và nắp cho anh em xem không dính không hít gì cả đây nó là cái riêng ngọc còn đây là cái là nắp sơn này tất cả những cái đồ này đảm bảo với anh em 100% là không tan đây là cục 500 anh em nhé nó không phải là 500 rẻ này hoàn toàn không tan 100% tôi thử qua 500 cho anh em còn về dọi đèn và ngăn nước muối thì tôi nghĩ thì chắc là không cần dọi đèn thì hột như thế này thì cũng không cần phải dọi đèn bây giờ tôi sẽ hướng dẫn anh em cách lắc và khi anh em nào muốn mua cái bộ hột này thì tôi sẽ gửi về tận nhà cho anh em đối với những anh em nào ở xa bao cho anh em test thử hàng trước khi thanh toán còn nếu như anh em nào ở gần thì có thể qua trực tiếp uh, chỗ chúng tôi một là chỗ bến xe miền Tây hai nữa là chỗ bến xe miền Đông Sài Gòn một trong hai cơ sở bây giờ tôi sẽ lắc thử cho anh em trước tiên tôi sẽ giữ ờ, hột có là giữ tài và sau đó tôi sẽ lắc cho hột đi chén tài chén xỉu và sẽ giữ xỉu giữ tài giữ xỉu và lắc cho chén đi Đó, trang trước là bão lục bây giờ nó là 246 tài số 12 Đó, bây giờ là 356 tiếp tục giữ tài Đó, tiếp tục là 256 anh em à 246 anh em nhé Đó, giờ là 245 tài số 11 này. 553 tài số 13 Ờ, bây giờ nó xuống một chén xỉu vừa rồi tôi cũng ờ, giữ được 4 cho đến 5 chén tài bây giờ nó ờ, xuống xỉu tôi sẽ giữ xỉu 226 xỉu số 10 125 xỉu số 8 123 tập thể dục xỉu số 6 tiếp Đó, bây giờ nó qua tài tôi sẽ lắc cho chén đi chén tài chén xỉu chén trước nó là tài bây giờ nó xuống xỉu số 6 giờ tôi sẽ đưa qua tài Đó, 5 5 tôi lại đưa xuống xỉu 1 3 5 xỉu số 8 à, số 9 bây giờ tôi đưa qua tài 5 5 6 đưa xuống xỉu 1 3 6 cách lắc cách chơi thì rất là hiệu quả thì anh em nào cần tìm hiểu và muốn sở hữu cái liên hệ tôi qua số điện thoại trên màn hình một lần nữa xin cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi clip này